hai ký á hai ký rồi rồi không cần rồi hai ký á nặng mẹ nặng đồ á hai ký nha nặng á hai ký sẽ đi chụp con cá coi Đam mê quá xin chào tất cả các bạn nha Xin chào nha Đây, là mồi mình mà làm ngày hôm qua nè Ok nè Đấy Mình là lấy ra một ít Trộn với nước rồi Cho bạn cho thêm một quả trứng vịt cho nó ok nha Đấy Rất là dính dẻo nè ok nè Đấy Phần của ta trộn vô đó chính là mồi khô nè các bạn Mồi khô nè Mồi khô mới đăng trên, ờ, trên kênh nữa Ok nha đây trong một như đây một khô này ok các bạn trộn à, đều lên là ok nha ta nó mút lên mùi rất là thơm hăng nha các bạn ok vậy là chiến thôi đây là lấy nước tại điểm câu nè chọn vô câu là ok nha ok bạn bóp thật là nhiều nó dẻo là mà bạn câu được rồi nha mùa ta thêm một khoảng chừng nửa tiếng tới 2 phút thêm một lần ok các bạn rồi ok mùa ta đã xong có cá mình đã quay cho các bạn xem nha bạn nói bạn nhớ bạn nói xem mình có cá nha bạn cá cần nè nó rất là dễ cần kìa ở chưa uh, cần luôn nè nè đừng có rung nha đó đó đó đó lớn rồi lớn rồi cái bự cái bự cái bự rồi vô má ghê chưa con này con hai ba ký á hai ba ký á to lắm đùng ngắt luôn to bạn ơi Chu cá to Thấy khỏe không? Hai ký á Hai ký Công càng Hai ký á Nặng Mẹ nặng Hai ký nha nặng á Hai ký Để đi chụp con cá coi các bạn mồi chúng ta ngày hôm qua đây các bạn cũng chưa <laughs> ờ, đây giờ bỏ đây xuống lấy cái vỏ lên rồi ờ, y vô đó mà không bự quá đạt hả? Đã tách mồi thành công. rồi xong hai em vào trong vỏ nặng miệng o o o o o không mày <laughs> thiệt anh chưa để đây không không có hỏi ai đâu mất cần mất cần rồi lôi luôn mất con cần luôn ừ bự quá tắt đi nó dở rồi cáo cờ các bạn đó đó đó đó các bạn cái cần ngay giữa nè từ từ, té té té đó đó đó đó, đang dở dở kìa đó đó đó đó trước ra ra lại bự bự bự các bạn từ từ thôi từ từ thôi nhỏ sao ấy, bự vậy bự nó dở cái đó mà bự còn nhỏ nữa ừ, bự, mày ơi. bự con này ba ký á ba ký không trôi kìa kìa kìa gần nước kìa các bạn khéo trường té từ từ từ nha để nó chạy vô trong bình nha chạy ghê vậy ừ có bự mà có bự rồi Ôi ơi, có cá được rồi. Ê, cả đây, cả đây. Cả đây. Ôi oh yeah, oh yeah, oh yeah. Đã chưa? Rồi ok. Review gỡ cá rồi bỏ vỏ luôn đi. Cá bự quá mà. Đấy. Con hàng là ok, không còn quan trọng. Đã test một thành công. Cầm thận ra được má để thấy mẹ con Vô, vô, rồi ok. rất kia ok các bạn mồi này làm được nè ừ mồi được mà ba con đó nữa bắt lửa lên nướng lội xay luôn đây có tới các bạn có hàng đó rồi kìa kìa vô thắng gần luôn kìa bự bự con nó bự á ba ghế không lô má con bự vậy ồ nó nước kìa cho đỏ rồi uh. nắng quá chó rồi này rõ chắc luôn rồi lớn rồi ừ, chạy ra ừ ok có to rồi to to có to rồi cái gì ok chạy nước kìa ok giọng đánh giọng gì to nhỏ đâu mày <laughs> ê có hàng tiếp các bạn chưa đầy 2 phút đã có hàng nữa rồi rất à, chi ok luôn mồi rất là hiệu quả các bạn đấy ờ, cầm nhỏ lên gì bỏ cá vô cầm giỏ cầm bỏ xuống cầm mang ở đi để chạy mất còn hai mang ở đó mình nhẹ thôi để nó chết Mình nước được không anh đây bỏ vô trong vỏ đó đó ok ok ok đó chia ok các bạn mình chưa kịp à, thay mồi nữa là, là, là còn khác ăn rồi các bạn mồi rất hiệu quả nha đây đồng nghiệp của mình đây các bạn đây đây là mồi à, mồi mồi nền ủ hôm qua mình à, đã làm cho bạn xem nè đây đây đây đây đây là mình trộn với lại cắm khô nè đây đây, đây mùi khô câu câu cá nè nó trộn hai đây mùi nủ nè hôm qua nè nó bỏ trong bịch bi lông nè trộn một chút ít nè đấy nay bịch này mình trộn vô đây nè trộn thêm cái mồi vô nữa đó sáng giờ chúng ta các bạn đó đó đó kìa kìa kìa ấy nó giật nó giật nó giật nó giật nó giật cái này bự nè lên em đứng còn đứng đó chờ, cái chờ, nhỏ xíu bự đéo đâu bự không dạ. cái da ghê vậy thả nhẹ quá hả thả nhẹ da nhẹ quá vậy có hứng thú cá nó kéo mà da sướng các bạn hai lạng hai khỉ á phi hả phi trời chép chép chép chép chép đúng chép coi <laughs> chép bạn uh, chép ừ đúng rồi chép bữa nó chép có chép thiệt mày hai ghê ta chép ta cũng được nè nè gọn cá đi ờ, gọn cá rồi rồi cá bao giỏi rồi đi chứ chép mà phải trôi đâu phóng xin đi chứ phóng vậy chắc các bạn mồi hiệu quả nha chưa chép có mặt bốn năm cái cá chưa có ba cái mấy chép thả chép mà kéo về mà. ờ vậy mới sướng chép à ừ quay đi cá nhỏ à nó dở nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ cái nhỏ thôi các bạn dở bây giờ mà không dính không được cái chứ đó có không về có lóc <laughs> dính mày dính cá kìa cái gì vậy dạ, dạ, dạ, chép chép chép chép mày nè cầm miếng bắt con cá lên coi còn cái cục phi chút xíu ai cũng tay phi à? nó nó kêu là anh à, không nở sao em ơi có đâu rồi khuyến nước khuyến nước ngon lắm á cô phi các bạn bốn ký <laughs> bốn lạng bốn tiếng con mẫn lên em có chép rớt chết kìa Hả? Thôi được rồi. hai ký. Những cá các bạn, từ từ từ. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. má. Chạy mấy rồi. Trời ơi. Ôi, lùng lớn vậy. Không cần nghe băng. Lùng quấy qua được luôn á. Cá lớn các bạn. Lớn, lớn nhất trong vỏ luôn á. Ghê vậy, ghê vậy. Từ từ từ thôi. Hơi khủng rồi. Không cần kìa. Cái mặt á, cái mặt á. có lên, có lên. Cá lồng đông á, cái lồng á. Một con lớn nè. Không cần kìa. Câu lớn, lớn, câu lớn á. buông còn một con kìa, ở chưa? buông gì kìa vậy? Các bạn kìa, đó kìa. Ờ, nó nhỏng không ta? Không biết. Con gù hả ta? Cái <laughs> bọc. nó Không lại kéo lại mà đúng không? Con phi. Con gì? Phi chép gì nè? Phi chép. Phi chép á chép chép chép chép chép chép rồi chép rồi chép rồi chụp bọt cái đó là chép rồi ừ với ừ rồi trôi rồi đánh giọng anh giọng anh giọng anh giọng dính nguyên người luôn mà ừ. Trời. ok hay gì cái nặng phải cái lồn má nó <laughs> đánh giọng rồi trời ơi dính mấy chục lưỡi <laughs> nó kéo gọi đó mà chơi nữa các bạn hiện tại là còn được hai cục mồi Gắn câu ra hết luôn ờ, về các bạn Mới 4 giờ mà Được uh, test một thành công là ok rồi các bạn Ke mới chạy o o o gửi đó mà không dính mới lạ Má chỉ móc tay tao luôn à Cầm chặt lên Không, con này rớt, thấy không tiếc Sao không tiếc Có cá mà xảy mà không tiếc mà dính chắc cỡ đó mà sao sẽ nổi ừ dính chắc cỡ đó mà thánh mồi câu cá mà khi <laughs> lồng ma chỉ mất mặt đâu rồi ghê thiệt các bạn trời ơi hài <laughs> phải để xa ra ok ok bỏ vô trong vỏ nè đó ngon rồi, chiều nay có mùa nhậu rồi các bạn ơi mua thùng bia à? hai thùng oh, wow. đấy chiều này đều khoảng 4 giờ rồi các bạn nè trời hôm nay ta rất mát nè trời sáng rất nắng nè hôm nay coi với hai đứa em nha rồi đây các bạn quán ngày nay của ta các bạn đây chơi nè chơi nè đã chưa chơi các bạn ai chơi đây à, nhiều được rồi à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha các bạn nếu hay thì cho mình xin một like đăng ký kênh để theo dõi những video nhất của mình nha xin chào và hẹn lại các bạn ở lần sau